hiện trong vũ trụ này ngoài xa xôi xin mình ôm gấu trời hạt ngọc đêm rơi anh ơi hóa rằng về em không nói xanh từ ngay lúc đầu tình bạc như vôi tiếc là mình không có nhau tiếc là đời qua đơn đau hay là duyên mộng mơ không như lúc đầu này anh đưa đón em kiếm này đồng tay lóng lên sao mà mơ chiều cao như hoa hai đường vì lòng anh quá thương em quá yêu em nhất thương em anh đợi em về thề rằng nếu lâu mai này có phương vậy phải ngôi nhà bóng hình em trong đây vậy mà em đã ra đi muốn chi đi mất anh đi khi nào em về nặng nhìn nỗi đóng cho tàn đó vàng dưới mấy ngàn trình tình ta trước khi em đi em mang theo hành trang màu xa trời có tiếng đau thương vẫn trên biết có một đường xa giờ này mới có thấy nhau hương thơm tay trong tay đón tay vậy mà giờ không thành người lại không ngờ không đành trong nhung nhớ anh đau chân chót đường kia vẫn trái ngàn sinh ta lắm mong trong sông ngủ ngờ anh lang thang đi trong giấc mơ chẳng tình mình đâu ngờ một hành trình một đời thân thơ em là dưng mộng mơ không như lúc đầu Kiếp này anh đưa đón em Kiếp này đụng tay lắm đen Sao mà mơ trẻ cao như hoái đường Vì lòng anh quá thương em quá yêu em Nhớ thương em anh đợi em về Thề rằng nếu lỡ mai này có số vậy Phải ngôi nhà ôm hình em trong đây Vậy mà em đã ra đi Có chỉ đi mất anh biết khi nào em về hai ngàn trình tình vắng vì lòng anh vì lòng anh quá thương em quá yêu em nhớ thương em anh đợi em về để rằng nếu lá mai này cũng xuống về bên ngôi nhà bóng hình em trong đây vậy mà em đã ra đi không chỉ lý mất em khi nào em về lặng nhìn nỗi đau trong lòng đó vàng giữa mấy ngàn trình tình